qua có lẽ là một trong những ngày chủ nhật ồn ào nhất ở công viên nước Hồ Tây của Hà Nội. Hàng trăm người đã chờ rào sắt bất chấp nguy hiểm tạo ra khung cảnh vô cùng hỗn loạn.